và ngày hôm nay ở trên Zalo chúng ta tiếp tục là một ngày đại thắng, một ngày tưng bừng rực lửa đến tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta của ngày hôm nay rồi mọi người nhé. Ngày hôm nay ở trên Zalo chúng ta đại thắng đến tất cả anh chị em chúng ta rồi. Thì ngày hôm nay chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta đã chiến thắng toàn diện ở ngày hôm nay ở trên Zalo số VIP cầu trên hai cầu bạch thủ lô một số và cũng như là ấy, à, dàn đề 10 số cho tất cả anh chị em chúng ta ngày hôm nay rồi. Và một lần nữa chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta trên uh, miền Tổ quốc ngày hôm nay ở trên Zalo số VIP mọi người nhé. Ngày hôm nay thật sự bản nhóm này ngày hôm nay chúng ta rất là vui ở trên Zalo Show VIP mọi người nhé còn à, anh xem là chúng ta chiến thắng được rồi thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại đây video mới này để chúng ta có thể comment bình luận để anh chị em chúng ta biết rằng là như đường cầu ngày hôm nay chúng ta đại thắng như thế nào mọi người nhé còn ở trên à, video thì à, ngày hôm nay là ngày đầu tiên ngày ngày ngày 07 này thì à, ngày hôm qua chúng ta có lên video và chia sẻ cho tất cả anh chị em chúng ta là uh, cặp song thủ 1331 thì chúng ta chơi từ ngày 07 đến ngày 08 thì ngày hôm nay là ngày đầu tiên đúng chưa thì ngày đầu tiên thì uh, cặp song thủ này thì chưa nổ cho chúng ta được thì uh, anh chị em chúng ta tiếp tục nhá <clears throat> chúng ta sẽ tiếp tục chơi với phương thức khung hai ngày mọi người nhé <clears throat> ngày hôm nay chúng ta chơi 5 10 điểm rồi thì ngày mai chúng ta tiếp tục nhân đôi lên 10 20 điểm và cũng có thể là 15 đến 30 điểm mọi người nhé cho nên anh chị em chúng ta cố gắng tham khảo tiếp tục uh, tiếp tục tham khảo cái cặp song thủ này đấy nói chung là đường cầu ở trên zalo này cho nên anh em ở trên video này là những đường cầu tham khảo thôi đấy, song thủ lô tham khảo thôi đấy, khung hai ngày cho nên anh chị em chúng ta lưu ý và cân nhắc phải cẩn thận và cân nhắc là như vậy bởi vì có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 ở ờ, chúng ta không nên lợi dụng những những con số trên video này để chúng ta cho to quát lớn mặc dù là nó nổi thường xuyên như thế này đúng chưa mặc dù là nó nổi thường xuyên như thế này nhưng mà anh chị em chúng ta phải cân thắt cẩn thận và cân nhắc đấy chứ chúng tôi không khuyến khích tất cả anh chị em chúng ta uh, chơi những con số trên video này cả ok chưa cho nên anh chị em chúng ta cẩn thận là cân nhắc và lưu ý là như vậy ngày mai về cái đường cầu ngày mai cầu tự tin phải nổ ạ chúng tôi đã sẵn sàng cho tất cả anh chị em chúng ta rồi để cho nên anh chị em chúng ta hãy uh, nhanh tay liên hệ với à, zalo kết bạn với chúng tôi mọi người nhé ok chưa đấy thì và cũng mong muốn rằng là tất cả anh chị em chắc đừng quên và đừng tiếc để lại cho video của chúng tôi một lượt like video, à, một lượt yêu thích cũng như là một lượt comment, một lượt bình luận đóng góp ý kiến à, ở dưới chân video để gì ạ? Để tạo động lực cho kênh và tạo cái tương tác trong kênh của chúng tôi ngày càng phát triển và ngày càng đi lên anh chị em chúng ta nhé. Ok chưa? Thì ờ, ba khung đầu tiên của chúng ta này, ok chưa? Ba khung của chúng ta đại thắng tưng bừng rực lửa rồi và chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em ta luôn và cái khung thứ tư này thì mong rằng ngày mai sẽ nổ và tự tin cho tất cả anh chị em ta ngày mai với cặp song thủ này cho nên anh chị em chúng ta có thể tham khảo vào ngày mai ok chưa Đấy, ok chưa đến đây là cái cặp song thủ lô tô để, anh chị em chúng ta tiếp tục tham khảo vào ngày mai Đấy, Kết cầu thì tiếp, tiếp tục chơi, không kết thì chúng ta dừng lại, chúng ta tham khảo thôi, ok chưa Đấy, còn là chúng ta, còn anh chị em là chúng ta đang xa bờ, biết cầu lận số, đang thua than ở đần Không biết lấy những con số chuẩn ở đâu để chơi, đang cần những con số tỷ lệ cao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 thì nói chung là chúng tôi đã và đang cố gắng đến tất cả anh chị em chúng ta giúp tất cả anh chị em chúng ta với cái mục đích đó là phí sau để quay đấy, cho nên anh chị em chúng ta hãy yên tâm đấy ở trên zalo thì uh, chúng ta hỗ trợ phí sau đấy, cho nên anh chị em chúng ta lưu ý và yên tâm về cái vấn đề đó ok chưa à, còn chúng ta không nên lợi, lợi dụng những con số trên video này còn anh chị em chúng ta cần bạch thủ cần trên hai đúng chưa cần dàn đề 10 số thì anh chị em chúng ta liên hệ với chúng tôi ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đại thắng đấy, ờ, với uh, <clears throat> 10 số đề của ngày hôm nay 10 số đề ngày hôm nay Ok chưa? Kép bằng của ngày hôm nay mọi người nhé Kép bằng của ngày hôm nay Chúng ta đại thắng kép bằng 77 của ngày hôm nay rồi Chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta luôn Ok chưa?